hello cả nhà, lại là Toàn đây. Thì uh, hôm nay uh, Toàn sẽ à, quay một video uh, tại Mỹ Phước 3 luôn nha cả nhà. Và hiện tại cái khu của Toàn đang đứng đó là khu hát. Thì lần đầu tiên thì Toàn xin chúc cho cả nhà một ngày thật sự uh, bình an, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và để mà uh, tiếp tục với cái video này của mình thì Toàn xin giới thiệu là hôm nay Toàn sẽ quay một dãy nhà trọ ở đây một từng gọi là một dãy nha cả nhà thì tại vì nó bao gồm là 20 mét à, là, là nó sẽ bao gồm là hai cặp nhà trọ đó thì mỗi cặp là 10 mét thì à, tính từ vị trí này nha cả nhà từ vị trí này à, viên cái, cái dãy nhà màu xanh này này đó cả nhà nhìn hình dung đi viên cái nhà màu xanh này đây là hai cặp thì à, mà cứ một dãy cứ một dãy như thế này nó là 5 mét 5 sau 30 và một cặp là 10 mét thì bán ờ, ở đây mình bán là là là viên dãy là 20 mét còn nếu mua lẻ 10 mét thì vẫn bán nha cả nhà nhưng mà tốt nhất thì chúng ta ờ, có tiền thì chúng ta mua luôn 20 mét thì cứ một kẹp như thế này là hai dãy thì mỗi dãy là có thu nhập là khoảng 17 triệu và hai dãy thì là 34 triệu thì bao gồm là bốn căn nhà phía trước bốn căn nhà ở phía trước nha ở đây là mình gọi là căn nhà và mỗi dãy như vậy thì sẽ có bốn phòng trọ phía sau và bốn phòng thì ở đây bốn dãy thì chúng ta nhân lên là 16 phòng ở phía sau và thu nhập ở đây khá đều đặn à, như cái nhà thấy thì ở đây cái dãy này là đã thơ hết rồi tức là đã kín rồi khi mà chúng ta chưa xây dựng mà chưa chưa hoàn thành đó thì đã có khách hàng cũng đã có người tới họ đặt cọc đó mà họ vào họ, họ, họ thơ và ở đây thì à, mình thấy thì kinh doanh buôn bán cũng khá là đông như cả nhà thì nhìn thấy bên kia kìa cả nhà đó ở đây này kinh doanh khá khá là đông này ở đây đa số là kinh doanh nhiều nói chung là kinh doanh uh, ờ, nho lẻ buôn bán tạp hóa hay là ờ, một lĩnh vực gì đó hay là tiệm salon tóc à, mình thấy là như vậy thì à, hướng này của chúng ta là khu công nghiệp nha à, chúng ta thấy ở phía này là khu công nghiệp này còn chúng ta đi đi theo cái hướng xe màu đen đang đang chạy đó thì chúng ta sẽ ra Mỹ Phước Tân Quảng còn nếu chúng ta đi theo hướng này theo hướng này này thì chúng ta sẽ ra đường NH5 đúng không à, đường NH5 à, N2 à, thì chúng ta sẽ ra đường vành đai 4 thì à, giá thì cả nhà cứ à, liên hệ cho qua cho toàn theo số điện thoại là 0972332894 còn bây giờ thì cả nhà hãy theo chân toàn để mà đi xem xung quanh ở khu vực này chúng ta đi hướng nào chúng ta sẽ ra Mỹ Phước Tân Quảng và chúng ta ra đi hướng nào thì chúng ta sẽ ra à, đường vành đai 4 và xung quanh đây nó còn có những tiện ích như thế nào nữa thì cả nhà hãy theo chân toàn nha rồi cả nhà hãy theo chân bây giờ chúng ta từ vị trí uh, cặp uh, hai cặp nhà trọ này thì chúng ta sẽ đi uh, à, rẽ trái theo nghiêng ngã ba này nha cả nhà Đấy, chúng ta ra đây là ra chợ đúng không đúng không uh, Hiền Quy uh, chúng ta ra ngoài này phía phía phía đất trống kia là phía gì là hành lang đường dây điện cao thế à hành lang đường cao thế à. phía đối diện bên kia đó chính là khu biệt thự Ecolux nha cả nhà phía đối diện bên kia à. đây hành lang bao bờ điện đây là chính là chợ còn cái rừng cao su này là bữa sau sẽ quy hoạch là công viên nha cả nhà à cao su này là công viên đúng rồi bữa sau sẽ quy hoạch công viên chúng ta chạy thẳng luôn luôn đúng không hiểu Quỳnh rồi khu vực này chợ là chợ khu hát chợ này là chợ tự phát của khu hát nhá à, đây là em với anh toàn quay vào buổi trưa nên chợ nhìn hơi vắng nhưng còn nếu mà chúng ta quay vào buổi sáng và buổi chiều thì cái đường này là kín mít luôn mình không thể đi nào đi xe ô tô đi qua đường này buổi chiều buổi sáng là xe máy lên cũng không nổi đây à. tại vì anh chị em công nhân viên sinh sống và làm việc ở khu vực này rất là nhiều nên là buổi sáng với buổi chiều họ đi chợ rất là đông diện với chợ đây à, là khu công nghiệp này cái đường trước đây chúng ta là khu công nghiệp rẽ phải rẽ phải thì chúng ta sẽ đi về đường cao tốc Vĩnh Phước Tân Vạn ha xung quanh đây là bao quanh là khu công nghiệp nha cả nhà đây cả nhà nên là rất là thuận tiện nếu mà chúng ta chạy thẳng này cũng đến với khu công nghiệp của khu Y luôn nên là khu công nghiệp bao quanh vị trí của căn nhà trọ nên là khi chúng ta xây nhà hay uh, xây trọ ở được khu trống không có luôn nha cả nhà cứ xây tới đâu là người ta đến thuê tới đó cả nhà cũng thấy trục đường này là trục đường đêm D7 rất là đông luôn đông dân cư buôn bán kinh doanh sầm uất phía đối diện là khu công nghiệp nha cả nhà nếu mà chúng ta băng qua khu công nghiệp là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn luôn Đấy, phía đằng trước là cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường nối liền từ Sài Gòn đi lên Bình Phước và các tỉnh đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng được nha à, thì nếu mà chúng ta đi thẳng đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn này thì lên với khu công nghiệp Bầu Bàng và khu công nghiệp Trơn Thành này Trơn Thành 12 này nên là tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch à, nên là quý anh chị và các bạn chúng ta đầu tư ở khu vực này thì khá là thuận lợi đó cả nhà cũng thấy là phía đằng trước là khu công nghiệp luôn và đây chính là đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn rồi cả nhà cả nhà cũng thấy xe cộ đi lại rất là đông đúng không ạ đường này là khi mà chúng ta chạy về Sài Gòn rất là tiện nha chạy thẳng đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn là là xuống tới Sài Gòn như là Thuận An Dĩ An luôn nên là quý anh chị và các bạn những ai mà muốn ở à, ở dưới ờ, khu vực Sài Gòn và Thuận An Dĩ An chạy lên đây rất là thuận tiện chỉ chạy một con đường chính này thôi là lên tới đây rồi thì phía đối diện chúng ta là khu công nghiệp vì thế là vị trí của cặp nhà trọ này rất là đẹp và đắc địa Nên quý anh chị và các bạn những ai mà muốn đầu tư căn ừ, cặp nhà trọ này Thì cả nhà hãy liên hệ cho an toàn với cái số điện thoại mà à, anh ghi trên video nha cả nhà Thì anh sẽ gửi vị trí thông tin sổ sách cho tất cả quý anh chị và các bạn xem nhé Rồi em xin kết thúc video ở đây Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn nha